khi mà cái à, đèn ở trên đây nè nó có ánh sáng đỏ lên đó là có nguồn điện đi ra nha còn nếu mà các bạn cắm vào mà không thấy sáng đèn thì các bạn à, phải kiểm tra lại nguồn điện của mình thì các bạn có thể cắm trực tiếp này vào bếp nè để trực tiếp vào ổ điện để sử dụng thay cho pin hộp pin này thì à, tôi khi bao giao bếp tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin để các bạn sử dụng kèm theo bia với cái cục nguồn 3V này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 giờ tôi cũng sẽ thử cái nguồn 3V này để các bạn sử dụng đây các bạn cắm vào rồi mình cắm vào ổ điện nè thì cái đèn đây nó sáng đỏ lên là chứng tỏ là cái nguồn điện đang vào thì ở hộp pin này các bạn à, đây tôi sẽ bỏ pin ra để các bạn à, biết rằng khi không có pin thì bếp vẫn sử dụng à, nguồn 3V này vẫn hoạt động bình thường nè nhưng mà tôi có tặng kèm thêm một cặp pin